YouTube vừa có cập nhật rất lớn với điều kiện bật kiếm tiền của kênh. Ngoài hai điều kiện cũ mà ai cũng biết là 4.000 giờ xem và 1.000 sub thì họ bổ sung thêm hai tiêu chí mới. Chỉ thứ nhất là để được bật kiếm tiền, kênh phải bật bảo mật hai lớp. Rõ ràng là khi tiền bạc chảy qua kênh thì YouTube muốn rằng cái tài khoản đó phải được đảm bảo an toàn ở mức cao nhất. Điều kiện bổ sung thứ hai là kênh không có một gậy cộng đồng nào Điều này sẽ hạn chế tối đa sự lây lan của các nội dung xấu độc ở trên YouTube. Đây có thể nói là một tin cực kỳ vui với cộng đồng tự hào sáng tạo của chúng ta. Ngoài ra, một điều hơi ngạc nhiên là các cái gậy bản quyền sẽ không ảnh hưởng đến điều kiện bật kiếm tiền của kênh. Tuy nhiên anh chị em đừng nên lạm dụng cái này, kẻo ảnh hưởng đến sự phát triển lâu dài của kênh. Chúc anh chị em vượt dịch an toàn và ngày càng thành công hơn với YouTube.